Ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 29 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần giảm giá nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN Index của chúng ta mở cửa 1249 lên cao nhất 1258 xuống thấp nhất 1230 trước khi đóng cửa 1234. Có thể nói là với mức giảm hơn 1% trong một tuần thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang giảm khá là nhẹ nhàng so với biến động chung của thị trường chứng khoán thế giới. Vì như chúng ta biết thị trường chứng khoán thế giới thì tuần qua à, chỉ số chứng khoán lớn nhất là Mỹ thì giảm hơn 3% cơ, 4%. Chỉ số chứng khoán Mỹ thì mở cửa ở 32.350, xuống thấp nhất là 30.550, đóng cửa 30.800, đâu đó giảm vào tầm 1.500 điểm, tức là gần 5% cơ chứ chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm hơn 1%, nó cho thấy cái mức ảnh hưởng liên đới của thị trường chứng khoán Việt Nam là nhẹ nhàng hơn thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới rất là nhiều. Về tuần qua thì ờ, tâm điểm của thị trường chính là cả thế giới cùng trông ngóng cái thông tin lạm phát của Mỹ và thực tế thì thông tin lạm phát là xấu hơn dự kiến. Lạm phát của Mỹ được công bố vào ngày 13 tháng 9 Dự kiến là lạm phát sẽ giảm từ mức 8,5 của tháng trước xuống 8,1 tháng này. Tuy nhiên, thực tế thì thì lạm phát của Mỹ có giảm nhưng giảm rất là nhẹ, giảm xuống mức 8,3. Đưa lạm phát vẫn đứng mức rất là cao. Chúng ta biết là lạm phát của Mỹ thì đạt đỉnh là tháng 7 ở mức 9,1, sau giảm xuống 8,5 của tháng 8 và tháng 9 này thì giảm hơi ít xuống 8,3. Nó cho thấy lạm phát của Mỹ vẫn rất là cao và nó đặt ra thách thức rất là lớn với Fed. Thị trường sau khi đón nhận thông tin lạm phát thì ờ, phản ứng rất là tiêu cực. Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên giảm điểm rất là mạnh, 4% đối với Dow Jones, ờ, hơn 4% với chỉ số S&P 500 và hơn 5% với chỉ số Nasdaq, một phiên lao dốc rất là mạnh. Chúng ta biết là một phiên lao dốc 1.200 điểm của chỉ số chứng khoán Dow Jones đấy, từ 32.380 ờ, xuống đến tận 31.000. Một phiên đóng cửa rất là tiêu cực. Ờ, để giải thích cho cái lý do là thị trường lao dốc này thì tức là khi chỉ số lạm phát giảm không như kỳ vọng thì từ đó giới đầu tư ờ, lo sợ là Fed sẽ tăng lãi suất mạnh tay. Có một số lượng quan điểm tiêu cực cần kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất là 1%, còn đa phần thì giữ ở mức là 0.75%. Cá nhân tôi cũng đánh giá là Fed sẽ tăng lãi suất ở mức 0.75%. <coughs> Tuần tới nhé, tâm điểm của thị trường cả thế giới sẽ nhìn về cuộc họp FOMC của Fed diễn ra vào đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm. Chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc họp FOMC của Fed. Tại cuộc họp này thì dự kiến lãi suất sẽ tăng là 0.75% từ mức là 2.5 lên mức 3.25 và quan trọng giới đầu tư cũng sẽ chờ đợi cái biên bản cuộc họp của Fed cái dự báo kinh tế này FOMC Economic Projection cái dự báo kinh tế của Fed à, tại dự báo này thì các chủ tịch Fed sẽ thể hiện cái quan điểm của chủ tịch Fed về tăng trưởng kinh tế này về lạm phát này về lãi suất này về tỷ lệ thất nghiệp này như chúng ta biết cái biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed ờ, cái biên bản của cuộc họp dự báo kinh tế này thì là 3 tháng mới có một lần nhá, nó sẽ diễn ra ở các cuộc họp là tháng 3, ờ, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 tháng 1 đấy, đầu năm đấy. Như vậy thì chúng ta biết là tại cuộc họp tháng 6 á, thì à, đa phần các chủ tịch Fed dự kiến là lãi suất cuối năm ở mức 3,5% và trong năm sau lãi suất sẽ chạm mức cao nhất là 4% trước khi giảm trở lại ở mức trung tính là 2,5%. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem cuộc họp tháng 9 này có thay đổi gì không với những dữ liệu lạm phát và kinh tế như cũ. Cá nhân tôi đánh giá là nếu theo quan điểm cá nhân tôi thì nhiều khả năng cái ờ, lãi suất sẽ được các chủ tịch Fed dự kiến ở mức cao lên một chút nhưng nó sẽ không thay đổi quá nhiều. Tức là lãi suất cuối năm sẽ được dự kiến là nâng lên mức 3.75 thay vì mức 3.5 của của tháng 6 và mức lãi suất cao nhất năm sau có thể lên đến 4.25. Nếu theo quan điểm cá nhân tôi nếu mà lãi suất chỉ được điều chỉnh nhẹ mức 0.25 như vậy thì có lẽ là mọi cái phản ánh của thị trường đã phản ánh hết rồi. Vì chúng ta biết cuộc họp lần này đã nâng lãi suất lên 3.25. Như vậy nếu dự kiến lãi suất cuối năm ở mức 3.75 thì như vậy Fed chỉ tăng lãi suất hai lần mỗi lần 0.25% vào các cuộc họp tháng 11 và tháng 12. Như vậy thì từ mức tăng 0.75 3 lần liên tiếp mà xuống 0.25 thì nó là một cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và lúc đó cái con ngoái ồ ộp về lo sợ về mỗi đợt phép họp và tăng lãi suất sẽ không còn trên thị trường. Lúc đó thay vì quan tâm đến việc tăng lãi suất của Fed thì tâm điểm thị trường lúc đó sẽ nhìn đến là các dữ liệu kinh tế về tăng trưởng uh, kinh tế này, về tỷ lệ thất nghiệp này, về lạm phát này, về cái thu nhập trên mỗi cổ phiếu của các công ty này. Đấy, lúc ấy thị trường sẽ trở lại trạng thái giao dịch bình thường chứ sẽ không quá trông đợi vào cuộc họp của Fed nữa. Đó là quan điểm cá nhân tôi. Thì như vậy chúng ta chờ đợi xem cuộc họp của Fed có bất ngờ gì không? Cuộc họp của Fed chỉ thực sự bất ngờ nếu Fed tăng lại tăng lãi suất 1%. Đưa lãi suất từ mức 2.5 lên 3.5. Và thứ hai là cái dự kiến uh, lạm uh, dự kiến lãi suất của Fed có thể lên mức 4.5 đến 5% thì đó mới bất ngờ. Chứ còn nếu dự kiến lãi suất của Fed vẫn là 3 uh, ờ, dưới 4% năm nay và quanh 4% năm sau thì nó không có gì bất ngờ cả. Và như vậy thì có lẽ là tin đã được phản ánh vào giá. <clears throat> Trong tuần sau thì ờ, chúng ta cũng có điểm đáng chú ý là Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ sẽ lần đưa đầu tiên đưa lãi suất lên dương sau hơn 10 năm. À, sẽ tăng lãi suất 0.75% từ mức âm 0.25 lên 0.5. Ngân hàng Trung ương Anh thì tiếp tục tăng lãi suất 0.5%, đưa lãi suất từ mức 1.75 lên 2. 25. Như vậy trong bối cảnh mà lãi suất các ngân hàng trung ương ồ ạt tăng lãi suất như này thì đây cũng là một cái bài toán đặt ra với ờ, ngân hàng nhà nước Việt Nam là việc giữ ổn định tỷ giá và lãi suất sẽ là một bài toán nó khá là nan giải. Đó là xét dưới góc độ thông tin. Còn xét dưới góc độ uh, kỹ thuật nhé, thì chúng ta biết chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay thì đang được hỗ trợ cận rưỡi bởi MA200 trên đồ thị tuần đây, Dow Jones đang nằm ở 29.700. Ở cận trên thì đang bị kháng cự bởi MA100 trên đồ thị tuần trùng với MA200 trên đồ thị ngày, tức là quanh 34.000. Như vậy nhiều khả năng chứng khoán Mỹ tạm thời sẽ ra một xu thế là sideways, tức là ở cận dưới mức 30.000 sẽ là hỗ trợ, cận trên mức 34.000 sẽ là kháng cự. Như vậy chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ đi sideways từ giờ cho đến cuối năm trước khi có thêm những những những cái biến số mới có thể là biến số suy thoái hoặc gì đó chứ cá nhân tôi đánh giá là phép tăng lãi suất đợt này là coi như là đợt tăng lãi suất mạnh cuối cùng đó và từ những đợt sau nếu tăng 0.25 nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường và thị trường sẽ quan tâm đến các dữ liệu kinh tế <coughs> do vậy cá nhân tôi đánh giá là tin à, tuần tới nhiều khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đo lại đáy quanh 30.000 sau đó sẽ lại bật mạnh mẽ trở lại thôi ờ, vào những tháng cuối năm và tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán Mỹ hoàn toàn có thể lại trong quý 4 lại một lần nữa chạm 34.000 giống như quý 3 này. Trong quý 3 sau khi chạm đáy ở tháng 6 này, sau đó cũng lên bật lên đến 34.200 rất là mạnh mẽ. Đối với chỉ số S&P 500 thì cũng tương tự chỉ số Dow Jones thôi, không có gì thay đổi cả. Đang kháng cự là 4.300, hỗ trợ là 3.700 chúng ta nhìn là MA 200 trên chát tuần đang ở 3680 580 như vậy hỗ trợ là 3.600, 3.700, kháng cự là 4.300. Nhiều khả năng sẽ đi trong cái khu vực này. Chỉ số Nasdaq 100 cũng không khác gì chỉ số Dow Jones cả. Đây, Nasdaq 100 đang hỗ trợ ở 11.100, kháng cự thì ở 14.000. Đấy, tất cả chỉ số chứng khoán Mỹ giống nhau. Cá nhân tôi không đánh giá cao việc chỉ số chứng khoán Mỹ có thể thủng đáy. Tức là Dow Jones thủng 30.000, Nasdaq thủng 11.000, S&P 500 thủng 3.600. Bởi vì khi tôi quan sát cái chỉ số à, VIX, chỉ số đo tâm lý à, của nhà, đầu tư thì tôi thấy là các lần trước khi chỉ số chứng khoán Mỹ biến động mạnh thì chỉ số VIX đều đạt đến chỉ số rất là cao ở mức 35. Còn hiện nay chỉ số VIX đang đứng ở mức là 25 27 một mức rất là cân bằng Thực ra trong toàn bộ quá trình ờ, tăng hoặc giảm của chỉ số chứng khoán Mỹ nhé, chỉ số VIX dưới 20 thì nó cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá là tiêu cực. Thì những lúc này thị trường thường tạo đỉnh. À, đang rất là hưng phấn chứ, tôi xin lỗi. Còn mỗi khi chỉ số VIX lên trên 30, thậm chí lên 35 thì nó cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất là bi quan và chỉ số thường tạo đáy. Còn hiện nay chỉ số đang đứng ở 25 27 là mức cân bằng. Do vậy với tâm lý nhà đầu tư ổn định như này thì tôi không không thiên về hướng là sẽ có biến động mạnh và nhiều khả năng thị trường chứng khoán Mỹ cũng sẽ ổn định thôi sẽ đi ổn định trong mức 30 đến 34 ngàn là một mức ờ, nó phù hợp với cái tâm lý giới đầu tư hiện nay đó là xét về chỉ số chứng khoán thế giới còn ờ, chúng ta có một điểm lưu ý nữa chúng ta biết là tháng 10 ờ, thì Trung Quốc sẽ đại hội đảng và sau đại hội đảng nhiều khả năng Trung Quốc sẽ mở cửa kinh tế khi mở cửa kinh tế thì rõ ràng là kinh tế Trung Quốc sẽ bước vào một giai đoạn phục hồi ít nhất là 6 đến 9 tháng. Do vậy nó cũng sẽ nâng đỡ cho việc ờ, tăng trưởng của kinh tế thế giới bớt ảm đạm. Còn xét về Việt Nam nhé, xét về yếu tố thông tin <coughs> thì chúng ta biết là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức nới room tín dụng cho các uh, công ty rồi. Đấy. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nới room tín dụng cho các ngân hàng. Như vậy thì cái áp lực về căng thẳng tín dụng cũng tạm thời được dỡ bỏ. Thứ hai là chúng ta biết là về yếu tố nội tại của nền kinh tế Việt Nam thì cái tỷ giá của chúng ta từ đầu năm đến giờ khá là ổn định. Chúng ta mất giá tỷ giá có hơn 2%. Đây là một mức mất giá rất là ít nếu so với tương quan các ờ, thị trường khác lân cận chúng ta. Như thị trường Trung Quốc chúng ta cũng biết đồng nhân dân tệ mất giá hơn 10% từ mức 6,3 lên mức 7 hơn 7 rồi các ờ, thị trường khác như Thái Lan, Malaysia, hay Indo hay Philippines đều mất giá từ 6 đến 10%. Việc chúng ta mất giá chưa đến 3% thì có thể nói là đây là một cái nỗ lực rất lớn của ngân hàng nhà nước điều hành ổn định tỷ giá. Và thứ hai là chúng ta biết tăng trưởng năm nay của chúng ta ở mức rất là cao, dựa trên nền thấp năm ngoái thì tăng trưởng quý 3 này chúng ta hoàn toàn có thể trên 10% và tăng trưởng cả năm chúng ta hoàn toàn có thể đạt vượt chỉ tiêu là tầm 7%. Đây là một mức tăng trưởng rất là tốt. Nếu so với tương quan trong một thế giới nó đang khá là bấp bênh và tăng trưởng đang chậm thì chúng ta hoàn toàn là điểm sáng. Do vậy, xét về yếu tố tin tức nội tại thì chúng ta không có nhiều thông tin bất lợi ở thời điểm hiện tại. Đấy. Xét về yếu tố cung cầu thì chúng ta biết là cái áp lực margin hiện nay thì dư nợ trên thị trường rơi ở khoảng là 130, 140 nghìn tỷ. Đó. Giảm 1 phần 3 so với mức đỉnh cao là 200 nghìn tỷ. Như vậy cái áp lực uh, bán giải chấp margin cũng là không có. Do vậy nhiều khả năng thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật thôi. Sẽ biến động theo diễn biến tâm lý chung và bị ảnh hưởng bởi thế giới. Mà như tôi vừa phân tích ạ, thì sau cuộc họp của Fed thì gần như thế giới sẽ ổn định, sẽ không còn thông tin nào quá lớn tác động nữa. Như vậy, thị trường chúng ta nếu biến động thì cũng sẽ biến động từ giờ cho đến cuộc họp của Fed thôi sau cuộc họp của Fed chúng ta hết thông tin bất lợi trở lại với thông tin trong nước thì chúng ta nhiều thông tin tích cực do vậy tôi tin tưởng là quá trình phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục trong cái quý 4 này và thị trường chúng ta sẽ đóng cửa năm đâu đó quanh nghìn ba trăm chứ cũng sẽ không không rơi sâu không có nhiều khả năng rơi sâu đó là quan điểm cá nhân tôi nhé hiện tại thì ờ, viên index của chúng ta đang một hai 1234 đang được hỗ trợ bởi MA50. Nếu trong trường hợp xấu thì thị trường có thể test lại vùng 1220 trước khi đi lên. Và tôi vẫn ờ, giữ quan điểm thị trường của chúng ta sau nhịp điều chỉnh này. Tức là chúng ta bước vào sóng 1 tăng lên 12 ờ, gần 1300 rồi. Chúng ta bước vào sóng 2 điều chỉnh xong sóng điều chỉnh chúng ta sẽ bước vào sóng tăng giá 3. Mục tiêu hướng đến sẽ là 1350 1360. <clears throat> Do vậy thời điểm này cá nhân tôi đánh giá đây là cơ hội để các bạn mua hàng thôi còn nếu mà bạn nào chưa có hàng thì nên canh mua đây không phải lúc bán hàng cũng không phải lúc sợ hãi bởi vì xét về yếu tố bất lợi thế giới thì sau thông tin tăng lãi suất của Fed thì chúng ta cũng không còn thông tin bất lợi. Còn xét về yếu tố vi mô Việt Nam thì chúng ta đang được ờ, khá là thuận lợi. Do vậy, cá nhân tôi thì đánh giá là đây là thời điểm thích hợp. Cơ hội giải ngân lần 2, khi nào quý vị đã bỏ lỡ cơ hội tháng 7 thì đây là cơ hội lần 2 để chúng ta hướng tới một sóng cổ phiếu có thể tăng giá là 25 30%, VN-Index thì có thể tăng giá tầm 10%. Ờ, <coughs> Đâu đó khoảng 130 150 điểm. Đối với chỉ số VN I30 thì cũng tương tự VN Index thôi. Cá nhân tôi đánh giá là chỉ số VN I30 của chúng ta đang điều chỉnh là hơi hơi hơi quá đà so với index tiến đến sát đáy rồi đáy lần trước của vn 30 là nghìn hai thôi lần này tiến đến 1237 rồi có thể nói là cái chỉ số vn 30 này nhiều khả năng được hỗ trợ ở đây thôi 1220 thôi sau đó sẽ đi lên Đấy, và vn 30 đang cách cái giá mục tiêu khá là xa bởi vì mục tiêu của vn 30 à, sau đó là sẽ phải hướng đến vùng à, 13 180, 1390 cơ. Như vậy nếu dựa trên cái ờ, mục tiêu điểm số hiện nay chúng ta biết là vn 30 À đây. Vn 30 hiện nay là đang là 1252. Mà mục tiêu đang là sẽ hướng đến vùng 139x. Như vậy VN 30 thì đang cách VN Index tầm ờ, hơn 18 điểm nhưng cái đích đến thì vn 30 sẽ cách vn index 40 điểm. Như vậy nhiều khả năng dòng tiền sẽ trở lại với vn 30. <clears throat> Cá nhân tôi đánh giá vn 30 sẽ điều chỉnh đến tầm 1240, sau đó sẽ hướng đến sóng tăng 150 điểm là hướng đến 1390. Như vậy nhiều khả năng dòng tiền sẽ trở lại với nhóm cổ phiếu ờ, tốt vn 30 trong thời gian tới. Sẽ trở lại mạnh mẽ hơn thị trường chung là vn Index. Đó là về yếu tố về chỉ số. Tất nhiên là tuần tới sẽ là tuần à, tôi nghĩ là hai ba phiên đầu tuần nếu thị trường tiếp tục rung lắc điều chỉnh thì đấy là cơ hội để quý vị có thể mua hàng vào thôi. Còn bây giờ vấn đề là mua nhóm nào thì chúng ta biết trên thị trường của chúng ta có những nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường như là chứng khoán này, banh này, thép này, dầu khí này, bất động sản này à, cá nhân tôi nhé thì tôi nghĩ là bất động sản sẽ tiếp tục khó khăn do vậy à, cổ phiếu bất động sản tôi nghĩ là nếu trở lại sẽ trở lại với những cổ phiếu ờ, trụ cột thôi do vậy đối với nhóm cổ phiếu bất động sản thì tôi đánh giá cao ờ, nhóm cổ phiếu trụ cột là họ nhà phích thôi cá nhân tôi thấy là cổ phiếu VIX đang có những dấu hiệu tạo đáy ở vùng giá 62 nhiều khả năng điều chỉnh xuống đến 60 thì rồi cũng sẽ quay lên Đó. nhiều chỉ số kỹ thuật đã nhấp nháy tín hiệu đảo chiều do vậy tôi đánh giá là VIX sẽ tạo ra cơ hội mua ở vùng giá 60 61 mục tiêu của VIX trước mắt sẽ hướng đến vùng giá 70 xa hơn là 75 80 nên tôi nghĩ là từ vùng giá 60 mà VIX tăng trở lại 75 thì đấy cũng là một mức tăng rất là cao Tiếp theo là cổ phiếu bất động sản Vinhome. Tôi đánh giá cao Vinhome. Tôi nghĩ là Vinhome đang có dấu hiệu nếu điều chỉnh xuống nó sẽ tạo mô hình ba đáy. Đáy thứ ba nhiều khả năng quanh 57 58. Như vậy, hiện nay giá đang 596, tôi cũng đề xuất sẽ mua cổ phiếu Vinhome ở giá 57 58. Mục tiêu trở lại 70. Đối với cổ phiếu ờ, VRE. VRE thì 30, tôi không khuyến nghị mua bán về VRE cả. Bởi vì nếu VRE về 25 26 tôi nghĩ là mua tốt với mục tiêu tăng lên 31 chứ hiện nay giá đang 298 rồi. Thì không mua bán gì cả nha. Đó là nhóm cổ phiếu bất động sản thì thời điểm hiện nay tôi không đánh giá cao các công ty bất động sản khác. Bởi vì thứ nhất là các công ty bất động sản khác cũng trải qua một sóng phục hồi khá là mạnh của đợt tháng 7 tháng 8. Thứ hai là chúng ta biết cái khó khăn của bất động sản à, hiện nay là nguồn vốn do vậy kết quả kinh doanh sẽ không tốt và tôi không thiên về hướng các công ty bất động sản khác sóng trước thì rất nhiều công ty bất động sản chúng ta thu được lợi nhuận rất là lớn đấy ví dụ như đất xanh chẳng hạn sóng trước chúng ta thu lợi nhuận rất là lớn khi mua ở 18 19 và chốt lời 28 nhưng mà sóng này thì tôi không thiên về những công ty này cũng như VGC chẳng hạn Đấy. nhịp trước chúng ta canh mua 30 31 chúng ta chỉ kỳ vọng chốt lời 55 thôi nhưng thực tế giá lên tận 72 hoặc như kinh bắc này sóng trước cũng rất là tốt nhưng sóng này thì tôi không kỳ vọng Đấy, sóng trước chúng ta mua kinh bắc 28 29 chốt lời đến 37 thực tế giá lên tận 40 nhưng sóng này thì không nhá sóng này tôi chỉ thiên họ nhà vích về bất động sản thôi đối với banh um, sóng trước thì tôi tập trung các banh nhà nước nhưng hiện nay theo tôi đánh giá thì các banh nhà nước đang định giá là đúng giá rồi, không còn nhiều dư địa tăng trưởng. À, ví dụ như CTG hiện nay đang 26, sóng trước thì chúng ta mua ở 23, chúng ta kỳ vọng chút lời 28 29. Đó. Hiện nay tôi nghĩ CTG hoàn toàn có thể test lại M230 nhưng giá 26 thì không được tốt lắm. Trong điều kiện nếu CTG xuống đến 25, 24, 25 thì tôi nghĩ đây sẽ vùng mua được với kỳ vọng lên 30. Hiện nay giá đang 26 nhé dưới 25 thì CTG mua được BIDV <coughs> sóng trước đây mua 30 đây thì chốt lời 40 thì ok rồi sóng này thì hiện nay BIDV đang 35 tôi thì kỳ vọng BIDV sẽ điều chỉnh xuống nữa đâu đó nó phải xuống tầm 33 ờ, 335 nói chung dưới 34 BIDV nếu xuống 33 335 thì mua được với kỳ vọng quay trở lại 40 Vietcombank thì tôi không đánh giá cao vì Vietcombank hiện nay theo tôi là đang định giá nó khá là đúng giá rất là khó kỳ vọng nó biến động mạnh do vậy Vietcombank thì cận dưới được hỗ trợ 73 cận trên 86 thì biến động không nhiều giá hiện nay 80 nếu 80 86 trượt 10 phần trăm không trong kỳ vọng mua bán do vậy Vietcombank tôi không khuyến nghị đối với cổ phiếu ngân hàng tư nhân thì MBB là một ờ, công ty rất là tốt đó Hiện nay thì giá đang 21.8 Tôi thì kỳ vọng MBB về đâu đó dưới 21 cơ Nó tầm độ 20 năm 20, 20 năm 21 thì là một khu vực mua được Với kỳ vọng tăng trở lại 24 xa hơn là 25 Mua quanh 20 năm cộng trừ Techcombank Techcombank thì cho vay bất động sản rất là lớn nhưng mà ngược lại nếu mà Techcombank điều chỉnh về được uh, 33 34 thì tôi nghĩ đây cũng là một khu vực giải ngân tốt vì Techcombank với kỳ vọng trở lại 40. Còn nếu giá 36 thì tôi nghĩ 36 40 10% cũng không hấp dẫn. VPBank thì tôi kỳ vọng VPBank có thể bứt phá trở lại. Đấy. VPBank có thể tăng trở lại là 34. Giá hiện nay 30. Tôi thì kỳ vọng là sẽ mua được VPBank quanh 29 thì kỳ vọng tăng lên 34 cũng được khoảng 17%. Chứ còn giá 30 năm thì cũng không được hấp dẫn lắm. <coughs> Sacombank, Sacombank thì ờ, tôi đánh giá cái giá 22 này của Sacombank cũng không được, không không quá hấp dẫn. Tuy nhiên nếu Sacombank mà điều chỉnh xuống 21 thậm chí dưới 21 thì đây là một khu vực mua tốt với kỳ vọng tăng trở lại 25 26. Đó là nhóm ờ, banh. Đối với nhóm ờ, chứng khoán. Chứng khoán thì ờ, tôi kỳ vọng vào SSI sau khi tăng vốn thì bây giờ SSI đang có nội lực khá là mạnh. Cái khu vực 20 21 này sẽ một khu vực mua tốt. Với mức kỳ vọng SSI sẽ tăng trở lại là 28 xa hơn là 30 xa nhất có thể test lại m 200 MA33 một mức tăng sẽ là vượt trội đó vì chúng ta biết khi thị trường phục hồi thì thường nhóm chứng khoán sẽ là nhóm dẫn dắt à, tiếp theo thì ờ, VND cũng sẽ là một uh, công ty đáng chú ý vì bên cạnh SI thì VND đợt vừa qua tăng vốn rất là mạnh à, cần một lượng hấp thụ mạnh và đã đạt được trạng thái cân bằng cá nhân tôi đánh giá là cái khu vực 18 19 đây sẽ là khu vực mua khá tốt của VND với mức kỳ vọng test lại MA200 quanh vùng 2627. À, ờ, sóng trước thì tôi đặt niềm tin rất lớn vào HCM nhưng sóng này thì tôi không kỳ vọng cao bởi vì HCM hiện nay đang ở 263 mà với mức kỳ vọng HCM cũng tăng trở lại 30 thôi thì thì tôi không khuyến nghị mua HCM thời điểm hiện tại. VCI thì cũng tương tự HCM sóng trước thì kỳ vọng rất là cao nhưng sóng này thì VC không điều chỉnh và mức kỳ vọng cũng chỉ tăng trở lại 40. Từ mức 35 mà 40 thì tăng rất là ít nếu so với SI và VND. Do vậy tôi cũng không kỳ vọng vào VC. FTS cũng vậy thôi. Một mã rất là tốt. Đương nhiên tốt thì không phải bàn. Nhưng mà ngược lại thì cái mức định giá hiện nay Trước đó tôi kỳ vọng nó tăng trở lại 40, 41 Giá đã tăng trở lại rồi Đã tăng trở lại 40 rồi Đạt kỳ vọng rồi, hết target rồi Do vậy tôi nghĩ FTS trừ khi điều chỉnh về 30 31 thì nó sẽ là một mức mua tốt với mức tăng trở lại 40 41. Còn nếu với giá 34 35 thì tôi nghĩ là không không không tốt. à, <clears throat> với nhóm cổ phiếu thép thì Hòa Phát đang có cái mức tích lũy rất tốt quanh 23. À, ờ, hai bên ờ, cung cầu đánh nhau nó cũng đang rất là cân bằng chưa biết là theo chiều hướng nào cả nhưng cá nhân tôi nghĩ là với cái mức tích lũy quanh 23 này thì đây cũng là một mức tích lũy rất là tốt do vậy mua vùng giá 22 23 có thể canh mua tốt với Hòa Phát với kỳ vọng tăng trở lại 30 test MA 200 đối với cổ phiếu Hoa Sen Hoa Sen thì mới chia xong tôi thì tôi đánh giá Hoa Sen này mang thiên hướng đầu cơ nhiều hơn Do vậy nếu quý vị có thể mua an toàn nếu hoa sen điều chỉnh trở về quanh 15 cộng trừ 0.5 với ngưỡng kỳ vọng tăng trở lại là 20 xa hơn là 23 đối với cổ phiếu Nam Kim dòng thép thì tôi nghĩ là Nam Kim cần phải điều chỉnh ít nhất là xuống dưới 20 19 20 đây là một khu vực có thể mua với mức kỳ vọng tăng trở lại 25 26 chứ còn với mức 22 thì Nam Kim tôi nghĩ là không phải là giá tốt để mua à, với cổ phiếu dòng dầu khí dầu khí thì à, tôi thấy PVGas 110 đang đúng giá rồi gas thì rất là tốt nhá lợi nhuận rất là cao nhưng mà định giá thì tôi nghĩ là nó cũng hợp lý thôi nên tôi không kỳ vọng nhiều nên cổ phiếu gas thời điểm hiện tại tôi nghĩ là không mua được nhưng nếu mà gas có đợt nhịp điều chỉnh về tầm 9294 thì đây lại là một khu vực mua tốt với mức tăng kỳ vọng trở lại 120 xa hơn là 130 BSR BSR rất là tốt nhưng tôi nghĩ hiện tại thì BSR đang có những tín hiệu nhấp nháy điều chỉnh do vậy nếu mà BSR bị bán xuống mạnh tôi nghĩ là tầm giá BSR quanh 20 mới là vùng mua tốt chứ vùng 23 này thì cũng được nhưng mà tôi không đánh giá quá cao ở thời điểm hiện tại tất nhiên là nó tùy theo các bạn nhìn theo phim nào đây tôi đang nhìn trong tầm nhìn 1-2 tháng còn nếu các bạn hâu dài thì biết rồi tôi nghĩ giá nào cũng mua được với việc giá dầu trên 80 đối với PVD thì ờ, tôi nghĩ là PVD đang thiên về hướng đầu cơ thôi việc PVD phục hồi trở lại 23 24 là hết target rồi tôi nghĩ không mua bán gì PVD thời điểm này PVS thì ờ, tôi nghĩ là cá nhân tôi đánh giá là PVS ờ, vùng giá 627 này vùng cân bằng rồi, không mua bán gì được. Nếu PVS mà có đợt ừ, điều chỉnh xuống 20 21 thì là vùng mua tốt không? Đó. Còn đâu vùng 26 27 này thì đứng ngoài xem thôi. Đối với cổ phiếu khí ga thì ờ, CNG cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, tôi đánh giá CNG sẽ thật sự hấp dẫn khi ở giá 3233 cơ. Với mức kỳ vọng lên 4243 chứ ở giá 40 này thì nó không còn không còn quá hấp dẫn đối với nhóm cổ phiếu phân đạm thì như trước đó tôi có nói đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ đang đi trong một cái khu vực tích lũy đạm Cà Mau thì đang được hỗ trợ chặn dưới bởi vùng giá 26 27 chặn trên thì đang tạo đỉnh thấp dần Đó đang chặn trên 13940. Như vậy nếu mà trong cái biên này thì chúng ta mua thôi. 26 27 mua còn 439 ờ, 40 bán thôi, chứ còn không kỳ vọng nhiều ở thời điểm hiện tại. Đạm Phú Mỹ cũng vậy. Đạm Phú Mỹ đỉnh cũng đang thấp dần, đợt này đạm Phú Mỹ phục kém đạm Cà Mau cơ. Chặn dưới thì ở vùng giá 44 45 đây. Chặn trên thì ờ, tôi kỳ vọng là đạm Phú Mỹ có thể lên 65 cơ nhưng mà đợt vừa rồi hồi hơi ít, chỉ lên được 56 thôi. Hơn ờ, được 20%, chưa được 20% hơi ít. Ok, đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9. Quan điểm cá nhân tôi đánh giá đây là tuần ờ, quan trọng của cuộc họp của Fed nó ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, sau cuộc họp này tôi nghĩ là những thông tin ờ, xấu ờ, gây áp lực lên thị trường tạm thời là không còn và thị trường hoàn toàn lại có thể bước vào một nhịp ờ, phục hồi vào quý 4. Do vậy, tôi nghĩ là kết quả kinh doanh quý 3 ờ, những công ty tốt sẽ đáng được chờ đợi và sẽ có một cái mức định giá lại phân hóa của thị trường. Những công ty tốt sẽ tiếp tục phục hồi, còn những công ty kém thì có thể sẽ không phục hồi được. Chúc quý đầu tư có một tuần ờ, giao dịch thành công.